À, xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh của bảng soi cầu sóc đĩa ngày hôm nay à, Thì ngày hôm nay ờ, cái quá trình ờ, đánh thì mình cũng không ghi lại nữa, chắc anh em nhìn nhiều thì anh em cũng nhàm rồi đúng không? Đấy thì ngày hôm nay tục là mình lại đấu ờ, cho người anh em uh, Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm tiếp một cái clip rút tiền này anh em nhé kê một cái clip rút tiền nữa Thì để anh em được nhìn rõ hơn thì mình tắt hai cái này đi nhá ok anh em nhá mình ờ, tắt tạm cái tiền này đi nhá em có để ý không ờ, hiện tại này bạn không có quyền hạn bình luận khoản này chưa nạp tiền quá ba lần anh em nhá. đây khoản này chưa nạp tiền quá ba lần đấy anh em ờ, thấy chính xác không đấy còn ờ, một số anh em nào mà thích thắc mắc ở đây sao mình không chơi bàn này bởi vì các bảng là cầu của mình chỉ áp dụng chính xác ở trên bàn C nhá nên là mình sẽ không bao giờ vào những cái bàn A bàn B đây quà đây anh em đấy em này là em gì đây Jun à ừ, xem còn em khác là Pony mình ghét Pony đó đấy tặng em cái lì xì này đấy đấy anh em thấy không đấy đấy nhá ok anh em bây giờ đây cho anh em này. đã thưởng mỹ nữ anh em nhìn thấy không thưởng mỹ nữ mc này đấy mình chỉ chơi ở trên bàn C nhá anh em nhìn thấy không chỉ bàn C không nhá đây cái tỷ lệ đây anh em tay cuối này mình đánh đúng phát lẻ cho nó gọi là tròn 30 mà rút này cho nó dễ này đấy số tiền ngày hôm nay để tiếp tục ăn ra 10 triệu anh em nhá đây 9 triệu 5 cộng với 640 ờ, tiền hoàn trả nhá đấy là hơn 10 triệu đấy mở cho anh em xem thôi cái lịch sử đây anh em nhìn đấy chỉ thắng và hòa hòa thì trừ 40 anh em nhé hòa thì trừ 40 chỉ thắng và hòa nhé ok anh em đấy thì bây giờ mình uh, sẽ quay ra để uh, rút tiền okay. chuyển tiền này về tiếp tục rút cho ờ, 10 triệu tiếp anh em nhé chuyển về đã về chuyển điểm thành công đấy này nó bị lát ở đây rồi ok rút anh em tiền lại về rồi cái này đi thôi đang xử lý đây lịch sử ngày hôm qua rút đây anh em nhé ngày mùng 9 này hôm nay là mùng 10 mùng 7 đây mùng 8 thì mình uh, là có công có việc đấy cũng uh, không ra một cái clip nào cho anh em xem được cả ngày mùng 6 tôi bắt đầu nạp này ngày mùng 7 bắt đầu chơi này Đấy. ngày mùng uh, 8 mình ọp ngày mùng 9 lại tiếp tục chơi là ngày hôm qua hôm qua mình làm cái clip rút tiền cũng ở tài khoản này Đấy, số tiền để lại là 20 bây giờ lại tiếp tục uh, rút và để lại 20 Đây anh em à, nó cũng uh, chỉ đơn giản vậy thôi anh em ạ à, không có gì là khó khăn khi đến với bảng soi cầu cả người anh em này thì gọi là cần về bờ nhá không phải là cơm gạo Đấy, những anh em nào cần cơm gạo thì cũng cứ liên hệ trực tiếp với ờ, mình qua cái số Zalo là 0393247225 anh em nhé. Đấy, mình ờ, đợi một chút cho cái này nó thành công tiền về tài khoản là ok thôi anh em đang xử lý à, hai cái này thì đã hoàn thành rồi thái là thành công hết cái này chưa thành công nó đang xử lý đợi anh em cái này gọi là đang đợi nhá đấy thì cũng chia chia sẻ một chút cho anh em rồi có những anh em đến với mình thì ờ, cũng thắc mắc rồi cái bảng của mình thì nó tính làm sao hay là lên bịp anh em đây hai ngày mình ờ, kéo liên tiếp cho người anh em này đấy cũng cùng một cái tài khoản nếu mà anh em không tin thì có thể ờ, quay lại cái video trước ok ba cái thành công rồi đấy, ngày mùng 10 anh em nhé mùng 10 mình đã rút thành công anh em nhé đấy thì đã rút xong cho người anh em này đấy chụp được một cái ảnh ok và phát thành công ok đấy anh em có thấy không đấy, rất là đều đặn nha hai ngày đấy, ngày mùng 8 thì mình off đấy mùng 8 mình off giờ ngày mùng 9 ờ, lại bắt đầu tiếp tục kéo cho này kéo và những anh em nào đến với mình thì mình cũng sẽ kéo cho người anh em đấy thôi tất cả những cái ờ, mà mình kéo và làm cho người anh em này đấy, ừ, hầu như thì những cái tài khoản của anh em đều là đặt mật khẩu rút tiền đấy, cho nên là mình uh, đảm bảo an toàn thôi bởi vì có thể là có người này người kia mượn số tài khoản của người khác đấy khi nào mà liên hệ được với người ta thì uh, mới mới mới rút tiền đấy thì uh, mình uh, cũng đảm bảo an toàn cho anh em thôi không có gì là khó cả đấy hôm nay thì rút tiền lại tiếp tục rút thành công 10 triệu cho người anh em này uh, xin phép được giấu tên anh em nhé mình không để tên người anh em này uh, ra bởi tất cả những anh em đến với mình thì hầu như nếu mình có muốn dùng cái uh, tài khoản của người anh em nào làm clip thì mình cũng uh, xin phép là mình xin phép trước người anh em đấy mình mới làm đấy người anh em này đồng ý cho mình rút tiền thì mình cũng uh, mới làm tài khoản rút tiền cho người anh em này đấy những cái số liệu tài khoản này thì hầu như nó bị che đi thì anh em check cũng không ra được đâu đấy thì mình cũng để lên đây thôi Đấy, số điểm đây hoàn toàn là tất cả đều là thực tế đấy nếu mà ai ờ, có bảo rằng mình ờ, chơi tài khoản nhà cái đấy đây ờ, liệu có phải tài khoản nhà cái không anh em đấy hoàn toàn nha anh em nhá tất cả đều là thực tế đấy ok giờ rút tiền thành công rồi thì cũng chúc anh em một ngày mới à, buổi chiều à, đến tối chơi là hiệu quả cao thường thường thì anh em nên chơi vào cái giờ ăn cơm ấy đấy những cái giờ đấy thì ờ, nó đạt hiệu quả rất là cao đấy, những cái giờ mà đêm lại chẳng hạn thì cầu nó hay hay hay gặp cầu lửa còn nếu mà đến với bảng soi cầu của mình thì ờ, không sợ một vấn đề gì hết anh em nhé không sợ bất cứ một vấn đề gì hết Ok cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé Anh em ờ, nhớ like và đăng ký kênh để luôn luôn ủng hộ bảng soi cầu sóc đĩa nhé Ok anh em nào cần cơm gạo cũng như muốn về bờ an toàn thì cứ liên hệ trực tiếp vào cái số Zalo 0393247225 anh em nhé Cảm ơn anh em đã theo dõi video